Đất Orangina khám phá vị cam ép độc đáo từ nước Pháp với thép cam tươi tự nhiên. Lắc Orangina, khuấy động cuộc sống.